đây là đường trước à, căn nhà của chúng ta đường này đường hai xe hơi nha quý vị phía à, trước à, căn nhà chúng ta có <clears throat> một khoảng sân nhỏ 2 mét dùng để đậu xe xe máy Phút sẽ quay sơ là mặt tiền của căn nhà chúng ta nha đây phản xăng phía trước chúng ta dùng có thể đậu à, xe máy mà chúng tiếp vào chúng ta tham quan bên trong căn nhà chúng ta có một lớp cửa sắt với kính cường lực và tiến vào bên trong chúng ta sẽ có một phòng khách cũng à, được gia chủ à, lót gạch lên khoảng hơn 1 mét phía trên là trần thạch cao và hệ thống đèn led khi mua căn nhà này chúng chủ sẽ có gắn một cái máy lạnh để lại cho chúng ta và đây là cầu thang của căn nhà thông lên tầng 1 và tầng 2 dưới đít cầu thang chúng ta có một nhà vệ sinh Út sẽ quay cái nhà vệ sinh cho quý anh chị xem nha nhà vệ sinh này chúng ta để dùng cho khách sử dụng và gia đình chúng ta sử dụng và tiếp đến là phòng khách của chúng ta với ờ, hệ thống ờ, bếp làm bằng gỗ và lót ờ, mặt đá hoa cương đây chúng ta bếp rất là rộng nha quý anh chị có một cái bồn rửa chén bằng inox 304 xung quanh bếp thì cũng được gia chủ lót gạch lên rất là sạch sẽ nhà phút sẽ quay từ cái phía sau lên phía trước cho quý anh chị xem nha một cách rất là rộng nha quý anh chị là bây giờ Phúc sẽ lên à, lầu 1 cầu thang thì cũng được gia chủ lót đá hoa cương và tay vịn thì bằng gỗ căm xe và sắt nhà này có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ có chiều ngang là 4m3 nợ hậu là 4m7 được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 450 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha đây phòng khách à, phòng ngủ ở à, tầng 1 rất là rộng trong phòng ngủ chúng ta thì có nhà vệ sinh luôn nhà vệ sinh thì cũng được gia chủ uh, dán gạch lên với hệ thống bồn cầu Labubo trong uh, phòng ngủ này cũng được uh, chủ tặng lại cho quý chúng ta một cái uh, máy lạnh cửa thiệt là bằng gỗ tự nhiên và đây là phòng ngủ phía trước cũng có máy lạnh riêng luôn máy lạnh thì chủ sẽ tặng lại cho chúng ta chúng ta về chỉ là mua giường à, bỏ vô là ở thôi chúng ta có một cái ban công nhỏ khoảng 1 mét nằm ở phía trước đây xung quanh hàng xóm của chúng ta và trong phòng ngủ này chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh luôn nha quý anh chị mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng với hệ thống bồn cầu lavabo và tắm hoa sen từ ờ, vị trí căn nhà của chúng ta ra ngã ba chợ đường khoảng 300m ờ, và về Gò dấp khoảng 4 km từ vị trí và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 8 ờ, km nha một vị trí rất là đẹp nha quý anh chị và đây là tầng 2 của chúng ta có một cái hệ thống thông gió rất là mát và trên đây chúng ta lại có một cái phòng nữa phòng ngủ số 3 đây phòng ngủ số 3 của chúng ta với à, trần thạch cao và hệ thống đèn led cũng có máy lạnh luôn chủ sẽ tặng lại cho chúng ta và nhà vệ sinh riêng ở trong phòng phía trước chúng ta có một cái à, sân thượng ca sân thượng phía lầu 2 rất là rộng nha ở đây chúng ta có thể để một bàn ghế đá chiều chiều ngồi đi uống cà phê hay là nhậu nhẹt với bạn bè thì rất là mát mẻ nha nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà có thể liên hệ với phúc số hội trên màn hình để à, tham quan căn nhà và gặp trực tiếp với chủ giá này thì chủ sẽ còn thương lượng nữa nha xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những à, video sau